Địt mẹ mày trụ bên này thì địt dữ địt con mẹ mày để nó xuống kìa Đánh địt cụ nhà mày Tiếp tiếp địt mẹ mày cũng chơi game Địt cụ I will be the best Adapt to all situations. My journey's only beginning. Ô, cái loại trầu chó thì mẹ mày hôm nay xong xóa game đi nhá địt mẹ mày bố mẹ AD thì bố mày phải giữ trụ đằng này chứ không địt mẹ mà nó xuống nó đớp nhà luôn đấy con ạ à. Mày đi mẹ à, mày cái thằng mẹ mày chỉ đi đằng này đi mẹ mày để nó ủ. Giữ trụ ra mà đéo giữ được. Ô đánh địt mẹ mày ngu như lợn, địt con mẹ mày theo răng mồm chửi như chó địt mẹ, ra đít cái địt.